năm điều huyền bí nhất được phát hiện trong rừng Việt Nam. Nhiều người trong chúng ta không biết rằng rừng Việt Nam là nơi ẩn chứa rất nhiều điều kỳ bí, có những câu chuyện và bằng chứng chấn động về việc Bigfoot xuất hiện trong rừng rậm ở Việt Nam, hay có bộ tộc bí ẩn nhất thế giới đang sinh sống ở Việt Nam, và họ đang cất giấu điều gì? Những hòn đá kỳ lạ hay thậm chí cả những lần chạm trán UFO khiến chúng ta phải kinh ngạc. Các bạn thân mến, thế giới thật rộng lớn và không đâu không bao hàm những điều kỳ bí, không chỉ có ở nước ngoài, những chuyện bí ẩn ở Việt Nam cũng khá phổ biến, đặc biệt trong rừng rậm, nơi ít ai đặt chân đến. Mời các bạn cùng khám phá ngay sau đây nhé! một Bigfoot trong rừng Con Tum Bigfoot hay Zeti được cho là một sinh vật nửa người nửa vượn, xuất hiện rất nhiều trong văn hóa đại chúng qua hàng thế kỷ. Phần lớn, chúng ta đều nghĩ rằng Bigfoot chỉ có ở nước ngoài, nhưng sự thật là ở Việt Nam có rất nhiều bằng chứng cho thấy người rừng có tồn tại. Đầu tiên phải kể đến là cuốn sách Tang Thương Ngẫu Lục của hai tác giả Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án. Cuốn sách này kể lại câu chuyện từ cuối đời Lê, được hoàn thành những năm đầu thời vua Gia Long, có viết như sau. Các động, các trại ở Tuyên Quang, phần nhiều ở xen vào tận hang núi, dân bản thổ thường làm nhà sàn để tránh thú dữ. Hồi quan đốc đồng Nguyễn Đình Thạc ở Trấn, có một người khổng lồ vào nhà trong xóm bắt người mà ăn. Nhà có 10 người ăn mất chín, một người chạy trốn được lên báo quan. Quan cho xe súng lớn đến bắn bừa vào. Người ấy ngồi chết trên nhà sàn, chân thõng xuống tận đất. Lôi ra thì thấy thân thể trần truồng, dài ước hơn hai trượng, tóc ngắn đến vai. Theo sách cổ, một trượng vào thời Lê tương đương với 1,7 mét, tức là người khổng lồ đó cao khoảng 3,4 mét. Ông Nguyễn Đình Thạc lấy làm lạ về thuật chuyện với quan Bình Chương Phan Trọng Phiên. Ông Phiên nói, đó là giống người ở biên cảnh Tây Nam, năm Giáp Ngọ năm 1774. Tôi đi đánh phương Nam, có thấy trong kho vũ khố của họ Nguyễn một bộ da người, cũng suýt soát như thế. Hỏi người coi giữ, họ nói bắt được trong rừng, chính người này thuộc về giống ấy. Hiện nay ở Việt Nam người nổi tiếng nhất nghiên cứu về chủ đề này là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hồng Việt cựu giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Động vật ẩn sinh và Động vật quý hiếm thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau hành trình 20 năm miệt mài tìm kiếm, tiến sĩ Việt khẳng định rằng người rừng là có thật và ở Việt Nam có người rừng. Ông đã tận mắt thấy và chụp được dấu chân người rừng để lại ở trên đỉnh núi Ngọc Vinh hay còn gọi là núi Ngọc Linh ở Tây Nguyên vào năm 1982 trong chương trình nghiên cứu 5202 có lần ông còn dùng một bột thạch cao mang theo người và đổ vào dấu chân người khổng lồ kỳ lạ, rồi mang về nghiên cứu. Bàn chân đó dài khoảng 28cm, rộng khoảng 12cm, các ngón chân rất dài, giữa lòng bàn chân có một vũng lõm rất sâu, phù hợp với điều kiện leo núi, đặc biệt là đi đứng trên các mỏm đá. Đến ngày 7 tháng 4 năm 1982, theo đề nghị của nhóm nghiên cứu thuộc chương trình 5202 Chính phủ đã ký quyết định số 65 HDBT về việc khoanh vùng núi Chư Mông Ray, Ngọc Vinh thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Gia Lai, Con Tum thành khu rừng cấm, trong đó có nêu rõ cấm săn bắn loài đười ươi có thân hình cao lớn, nghi là người rừng có thể tồn tại trong rừng. Không những vậy, cũng có rất nhiều báo cáo về người rừng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, trong đó có các báo cáo của lính Mỹ về việc người rừng xuất hiện tại tỉnh Con Tum gần đường biên giới Việt Nam, Lào và Campuchia. Họ miêu tả về một sinh vật không giống người, cũng không giống khỉ. Trong một chương trình truyền hình có tên là Monster Quest, truy tìm quái vật, ông Larry Wilson, một cụ phi công trực thăng ở Việt Nam cho biết, vào cuối năm 1970, ông đã nhìn thấy một người rừng đang chuyển mình trên cành cây. Ông cho biết sinh vật lông lá này có đỉnh đầu phẳng, khuôn mặt có nét giống một người đàn ông và không có đuôi. Ngày nay khi bạn ghé thăm Sa Thầy, khu vực chư Mom Ray, người rần không đuôi vẫn là một trong những câu chuyện được lưu truyền nhiều nhất. 2. Bộ tộc bí ẩn nhất thế giới ở Việt Nam Hơn 10 năm sau khi UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, quần thể vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã trở thành điểm đến khám phá của du khách và chuyên gia trong ngoài nước. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nằm sâu trong rừng núi thuộc vườn quốc gia này là sự tồn tại của bộ tộc rục một trong 10 dân tộc bí ẩn nhất trên thế giới. Cuối năm 1959, đội biên phòng Cà Sèn ở Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình trong một lần tuần tra đã phát hiện nhóm người rừng nhút nhát, không mảnh vải che thân, leo trèo trên vách đá và chuyển cành nhanh như thú hoang. Từ đây, tộc người rục được biết đến là em út trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đến đầu năm 2013, tộc người rục được đưa vào danh sách 10 bộ lạc còn nhiều điều bí ẩn nhất thế giới – Họ có tập quán nguyên thủy, quen ở hang sâu, săn bắt, hái lượm nhưng cũng có đời sống tinh thần phong phú. Còn lưu giữ những nét văn hóa đã từ lâu, vốn không còn tồn tại trong thế giới hiện đại. Trong các lĩnh vực khác nhau, người rục lại có những thuật riêng như thuật hấp hơi để tránh thú dữ, thuật thổi lửa để trừ tà ma, vân vân. Một minh chứng đó là hàng thế kỷ sống trong rừng sâu nhưng người rục không hề có cảm giác sợ thú rừng. Tuy nhiên, người ngoài cũng không thể biết được nội dung của thuật bởi người Rục dùng ngôn ngữ riêng để đọc chú, sau đó thông báo về mục đích làm thuật. Bởi người già không truyền phổ biến thuật trong làng mà chỉ một vài người Rục có uy tín nhất được chọn làm truyền nhân. Họ sau này đồng thời là thầy tế và chịu trách nhiệm dẫn dắt cả làng. Do sống cách xa cộng đồng quá lâu, tính cách của bộ lạc này rất khép kín, quen nếp sống nguyên thủy, nên dù đã gia nhập cộng đồng được hơn 50 năm, nhưng đến nay cuộc sống của bộ phận dân tộc rất ít người này vẫn còn là điều bí ẩn với nhiều nhà nghiên cứu về văn hóa. 3. Bí ẩn hòn đá tự lớn như cơ thể sống ở Hà Nam Ở Romania, chúng ta có thể tìm thấy một thứ dường như không tưởng, những hòn đá có thể lớn lên và di chuyển. Người ta gọi chúng là đá Trovanti, thậm chí có thể trồng một tảng đá này trong vườn và chờ cho nó lớn lên. Nhiều chuyên gia cho rằng những viên đá Trovanti có thể là một hình thức sự sống vô cơ chưa được biết đến. Còn ở Việt Nam chúng ta, Trinh Sơn Tự hay còn gọi là chùa Trinh Tiết nằm trên núi Bồ Đà thuộc xã Thanh Hải, Hà Nam. Được mọi người biết đến hàng trăm năm nay bởi chùa có hòn đá mang tên tượng bục mộc có khả năng tự lớn như cơ thể sống. Tượng đá cao khoảng 1,6m, bán kính 0,8m. Hòn đá này nằm ở vị trí cao nhất của ngọn núi Bồ Đà, Tượng được hình thành từ khi nào thì đến những bậc cao niên nhất trong làng cũng không nhớ nổi. Theo các cụ bô lão trong làng, vào thời kỳ chiến tranh chống Pháp, hòn đá quay mặt về hướng đông nam, nhưng đến nay hòn đá lại quay mặt về hướng đông bắc và mỗi năm lại lớn thêm vài phân. Chính vì thế, người dân mới đặt tên cho hòn đá là tượng bụt mộc. Tuy nhiên, việc đo xem mỗi năm hòn đá lớn thêm bao nhiêu thì chưa ai làm. Ông Đỗ Văn Sĩ, trưởng thôn Đồng Xuyên khẳng định đây là hòn đá thiên tạo – chưa có bất kỳ tác động nào của bàn tay con người từ trước đến nay. Quá là thú vị các bạn nhỉ. 4. Vật thể bay không xác định rơi xuống rừng Tiên Quang Sáng ngày 2 tháng 1 năm 2016, những tiếng nổ chát chúa giữa trời quang mây tạnh, người dân ở thôn Nà Giang, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang phát hiện một vật thể lạ hình cầu, đường kính khoảng 80 cm đến 100 cm, bề ngoài bằng kim loại, bất ngờ rơi xuống bãi đất trống gần một con suối trong rừng. Cũng những buổi sáng cùng ngày, cách đó gần 130 km, một vật thể lạ có hình dạng tương tự đã rơi vào vườn nhà một người dân ở xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, kèm theo về sáng và tiếng nổ lớn. Theo mô tả của người dân, vật thể lạ có hình cầu dạng tròn, đường kính khoảng 40 cm vỏ ngoài bằng kim loại, nặng khoảng 4 đến 6 kg, Ban đầu có rất nhiều đồn đoán xung quanh vật thể lạ này. Có người cho rằng đây là vết tích của một UFO nào đó đã bị va chạm trong không gian. Lại có người cho rằng đây có thể là một tàn dư của một công nghệ nào đó tân tiến từ các cường quốc trên thế giới có liên quan đến tên lửa hoặc người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, sau nhiều tranh cãi, vật thể lạ này bị nghi là Space những quả cầu không gian từng xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng được xem là rác vũ trụ vào năm 2003, một quả cầu không gian có kích thước khá nhỏ được tìm thấy bởi Dan Denzens ở Texas, Mỹ. Vật thể này có cấu tạo 91,25% là titanium, 4,7% là vanadium oxide, 2,05% là silicon và tỷ lệ nhỏ các chất sắt, kẽm và molybdenum. Hiện nay, quả cầu không gian được biết đến rộng rãi và không còn là bí mật công nghệ như trước nữa. Trong tháng 9 năm 2015, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Mỹ đã cảnh báo với NASA rằng số lượng rác vũ trụ đã nhiều đến mức báo động. Hiện có hơn 22.000 mảnh vỡ, bao gồm các quả cầu đang lơ lửng trong không gian. May mắn cho người dân là những quả cầu không gian này đã rơi ở khu vực vắng nên không gây thiệt hại gì đến tính mạng của người dân quanh vùng. 5. Chạm trán UFO ở Việt Nam Theo ghi chép của một số tư liệu Hán Nôm có thể thấy UFO từng xuất hiện nhiều lần trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam – trong Lan Trị Kiến Văn Lục có đoạn viết như sau. Vào một đêm mưa phùn tháng 5, năm Đinh Dậu năm 1777, niên hiệu Cảnh Hưng, dưới vùng núi non ở xã Kiệt Đặc, huyện Chí Linh bỗng bùng lên ba đống lửa ma, to như quần sáng lớn, soi sáng khắp núi rừng. Những đám ma chơi trong đó cứ xếp thành hàng mà tách ra, bay vào rừng sâu, nhỏ dần và biến mất. Cứ như thế mấy đêm liền, mọi người đều thấy rõ có người bạo dạng, đến gần xem thì lại không thấy gì nữa. UFO cũng được cho là xuất hiện tại Việt Nam vào thời Pháp thuộc, theo một báo cáo của sĩ quan Pháp binh người Pháp tên là Delaunay. Sự việc xảy ra vào ngày 23 tháng 10 năm Đinh Hợi, tức là năm 1887 tại làng Thành Đức, tổng Chiêm Hòa thuộc tỉnh Tây Ninh xưa. Khi nhiều người dân đang ngồi hóng mát bỗng từ hướng Tây có một vật thể lớn sáng rực có cái đuôi lửa dài bay đến. Vật đó hạ xuống một đám ruộng gần ngôi làng – một lát sau nó phát ra một tiếng nổ rất lớn rồi lại bay lên trời mất dạng. Đại úy pháo binh Delaunay xuống tận nơi để điều tra. Khi tìm thấy đám ruộng nơi vật thể lạ đáp xuống thì thấy có dấu lún sâu xuống mặt đất ruộng hình chữ nhật, có chiều ngang 6 m, dài 32 m và sâu đến 2 m. Đặc biệt là trong chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã từng ghi nhận 7 lần đụng độ với UFO. Gongo Fuller là một cựu sĩ quan tình báo của không quân Mỹ theo lời kể của đại úy Fuller, UFO đã từng đột nhiên xuất hiện bên cạnh một máy bay của Mỹ khi làm nhiệm vụ tại Việt Nam. Chiếc phi cơ bay với tốc độ 926 km h Đột nhiên một UFO xuất hiện và thực hiện một số động tác nhào lộn quanh máy bay, sau đó biến mất với tốc độ nhanh gấp 3 lần loại phương tiện có tốc độ nhanh nhất của không quân Mỹ. Nó rõ ràng có công nghệ vượt xa bất kỳ thứ gì chúng ta có. Các bạn thân mến, quả là đất nước chúng ta cũng có rất nhiều điều lý thú phải không? Đó không chỉ là những câu chuyện vẽ vang về những trận chiến hào hùng trong lịch sử, mà còn là về những điều huyền bí vốn tưởng chỉ có nơi khác trên thế giới, không ngờ rằng lại có tồn tại ở nước ta. Bạn có biết câu chuyện nào bí ẩn về đất nước chúng ta không? Hãy để lại bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận nhé. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy like, share cho bạn bè cùng biết và đừng quên subscribe để xem những video mới nhất nhé. Duyên Vạn Cổ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.